sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ một cộng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh ba cộng chuẩn bị khả năng học hỏi tốt nhất sáu cộng đạt được chiều cao tối ưu Nestle gấu hệ dinh dưỡng tiên tiến